À, xin chào các bạn, mình tiếp tục với bài số 11 nha các bạn Ở bài số 11 thì mình vẫn luyện với nhóm chữ hoa à, Nhóm chữ hoa của mình có nét cong kính à, Đó là O, O, Ơ và Q Và mình sẽ viết hai câu thơ ở cuối trong vở trang 17 Mình bắt đầu nha các bạn à, Đầu tiên là âm O Âm O của mình á, độ cao vẫn là hai ly rưỡi à, Vậy thì âm O mình sẽ đặt bút ở đây à, Ô ly ở đây là mình đã phóng to lên để cho các bạn dễ nhìn nha một hai hai rưỡi mình sẽ đặt bút ở đây à, độ cao là hai rưỡi còn độ rộng của âm o là hai ô ly thì từ đây các bạn sẽ viết qua tới đây là độ rộng rồi. rồi đến đây các bạn nhấn bút nha rồi đây mình nhẹ bút mình đi lên nè rồi khi đến cần đến điểm bắt đầu mình sẽ cong xuống luôn và độ cong xuống sâu là thêm nửa ô ly nữa mình sẽ đi về điểm đây à, đây là âm O à, tiếp theo à, âm O thì mình cũng viết giống vậy và mình sẽ đổi nón lên mình sẽ cho dấu vào à, mình viết lại cho các bạn xem nha mình vẫn đặt bút ở đây rồi mình đổi nón vào à, các bạn nhớ lưu ý là à, dấu của âm ô mình sẽ để trong ở ô ly thứ ba à, đừng bỏ cao quá nha các bạn à, đến âm ơ tương tự như vậy mình sẽ bỏ cái râu bên hông mình sẽ bỏ râu ở đây à, mình được âm ơ và âm quy mình sẽ gắn thêm cái râu dưới đây à, đây mình sẽ viết âm quy à, từ vị trí đây đây mình sẽ có MQ à, sau đó bạn sẽ à, viết có thể là các bạn viết mỗi chữ như vậy à, hai dòng để cho các bạn quen à, sau khi mình viết cho các amon thật là bầu tròn trong hai ô ly cho nó đẹp à, và các bạn nhớ là nhấn bút à, để viết hai câu thơ bên dưới là ở tổng sông hồng à, em có biết quê hương anh cũng có dòng sông các bạn nhớ cách nhấn bút mà mình đã chỉ ở bài trước à, xin chào các bạn